là trời hư xe mất tiêu rồi mấy bạn ơi <laughs> ờ, mấy bạn ơi hỏi ờ, bạn ơi bạn biết gì không hôm nay nè mình đã cùng với sammy hai đứa mình đang đi du lịch mấy bạn ơi đang chạy xe vậy thì tự nhiên bỗng nhiên ở chỗ này nó xuất hiện một cái cây trời ơi là trời cái cây ai trồng ở giữa đường không hiểu luôn á và thế là cái xe của mình tung vô cái cây thế là bây giờ xe mình đã bị cháy và bị nổ mất tiêu mấy bạn ơi không có xe để về nhà ơi <laughs> Sammy. Bạn có sợ trong rừng không? Chứ tôi nhìn thấy trong rừng thì tôi sợ lắm luôn á Bạn thấy sợ không? Trời ơi kiểu gì luôn Bây giờ xui xẻo thấy sợ luôn Bây giờ tối này rồi giờ còn gì ăn đâu Phong ơi Trời ơi lạc đường rồi Trời ơi tôi cũng đâu muốn đâu Tôi cũng đói muốn chết nè Nhưng mà bây giờ xe hư mất tiêu rồi Làm sao mà về nhà được đây <laughs> Trời ơi trời Phong Phong Phong Phong Phong Hả gì? Gì? Hả? đâu kia cũng con nhà không ơi Bây giờ mình tới Ủa? mình mình chủ tạm đi Phong Ủa Hợp có hả? có hả có, đâu đâu có đầu ui. kia kìa kia ui đúng kìa bạn ơi hình như có một ngôi nhà bên đó kìa ui trời ơi trời từ nãy giờ mà không để ý nha trời một ngôi nhà may bạn ơi quá may quá ờ nhưng mà khoan nhưng mà khoan biết nhà nhà của ai mà tự nhiên mình vô rồi chủ nhà ta tưởng mình ăn ăn trộm ta quýnh mình rồi sao trời ơi mình vào mình xin nằm nữa ngủ nhờ thôi ngủ nhờ thôi à wow. mình vô mình ở nhờ ha ờ cũng đúng ha bây giờ ờ. trời cũng tối rồi ở trong rừng là có nhiều thú dữ lắm mấy bạn ơi cho nên thôi chắc là bây giờ mình với sammy phải xin nhờ chủ nhà ở đây cho bọn mình vô đây ở ké một ngày mới được trời ơi trời ok rồi để xem coi à chủ nhà ơi chủ nhà à ủa sao ơi hình như không có ai trong nhà hay sao á mở mở cửa sổ rồi coi ơi chủ nhà ơi ủa hình như là không có ai trong nhà hết sam ơi ờ mà cái nhà này là lạ lắm phong biết sao không sao cái cái chuông người ta để đây mà chuông để trên nóc nhà kìa trời đất ơi sao bấm bà là tào lao cái này người ta gọi, gọi là cái cái đinh đó bà cái chuông gì ok rồi, rồi để tôi xem coi hình như họ... ok rồi để tôi mở cửa vô nha vô vô vô vô vô hình như không có ai trong nhà hay sao á ờ... ủa sam ơi sam sam sam vô đây coi nè ơi ừ. ở trong đây bà coi nè cái gì đâu mà cái nhà bếp gì đâu mà nó dơ gì đâu luôn mấy bạn ơi mấy bạn coi nè trời ơi là trời nhìn nó bẩn gì đâu luôn á tủ lạnh mà nó bẩn kiểu này thì làm sao mà dám lấy lấy đồ ăn mà ăn trời ơi như hình như là cái nhà này hình như cái nhà này không có ai ở hay sao á mình thấy nó bẩn quá à ôi ôi, ôi ơi Hello, sam ở, ở bên ngoài bên bên bên, bên ngoài ui đóng cửa lại đóng cửa lại đóng cửa lại đóng cửa lại ui ui trời ơi mấy bạn ơi bạn coi kìa bên ngoài xuất hiện quá trời zombie luôn bạn ơi Ui, Ủa Sam ơi Sao hồi nãy tôi bà có thấy bọn zombie đâu Sao giờ mà nó xuất hiện quá trời luôn vậy Trời tôi cũng biết tự nhiên vào cái nhà xong từ ngoài kia quá trời người luôn Ôi, trời, trời. ơi bạn ơi Vậy vậy kia có nghĩa là bây giờ mình với Sammy hai đứa mình đã bị lạc vào trong vùng vùng đất zombie rồi bạn ơi Ui trời trời trời Ôi, trời, trời, trời ôi Sam ơi, Sam ơi, tôi cứ nghĩ rồi, tôi bà không nên ở không nên ở trong cái cái ngôi nhà đâu, tôi bà phải tìm chỗ chỗ trốn thôi, hiểu không? Đúng rồi, vậy bây giờ đi đâu đây? Ôi trời trời, bây giờ bây giờ thấy là bây giờ trước khi đi trốn á mình phải kiếm coi trong nhà có gì không để mình đem theo làm vũ khí. Ờ, trong nhà bếp tôi không thấy con dao hay gì hết, cũng không thấy cây búa hay cây súng gì hết. Làm sao làm vũ khí được? À, ok, ôi, ở trên này nó có cái nóc nhà này Leo lên leo lên leo lên đi anh, lên lên lên. Ghê quá. Thì à. à, ra mày chọn cái chết. Ê, trời ơi mấy bạn ơi, một con zombie gọi là bảo vệ bạn ơi. Ui nó đang gần mình kìa. Ủa sao ơi? Ủa sao chết queo rồi? Ủa sao lông? Kìa sao lưng sao lưng? đội đẹp trai đã bảo vệ cho bọn mình anh em ơi ui trời ơi ơi trời ơi từ nãy với bọn mình bị zombie dí bọn mình không không để ý luôn á hóa ra ở chỗ này là có một cái trụ sở của mấy anh bộ đội à ui trời ơi cảm ơn mấy anh nha cảm ơn mấy anh đã cứu em trong hồi zombie mà cắn em cái là em chết luôn á mấy anh ơi ừ. ui trời ơi sam ơi may mắn ghê luôn á không không không ngờ ở chỗ này có được mấy anh bộ đội luôn á ôi mà khoan ở đây đây có gì không ta mình leo đây mình coi thử coi leo đây sam leo đây trời ừ. ơi may quá mấy bạn ơi có mấy anh bộ đội ở đây <laughs> ok mấy anh zombie còn lâu mới đụng được tao ôi nó có cái rương thấy gì nè Ồ, lên đây sao lên đây Lên đây mắc kẹt rồi à, Trời ơi Tôi qua bên này, tôi qua bên đây Trời ơi, rồi, rồi, rồi, lên liền, lên liền Chắc là do bà lùng quá cho nên bà leo không được á Leo đây, ok quá à. Nè, trong đây nó có cái rương gì nè Đâu, mình mở mình xem coi trong đây có bánh mì hay gì không Tôi đói bụng muốn chết luôn nè Ok, kiểm tra coi Ồ, trong đây nó có cái gì đây Đèn pin đó bạn ơi Wow, đèn pin rồi giáp, rìu đồ nè Có cả đèn nữa nè Wow, nhiều đồ vậy Ồ, xin xin xin xin để mình mặc giáp vô mặc giáp vô sao ơi sao ơi trong đây còn ở à, trong đây còn à. lấy lấy lấy lấy hình như hình như ủa bà bà bà bà, bà lấy chưa bà lấy chưa lấy rồi lấy rồi lấy rồi đó ủa, lấy hả ok ok ừ. ui trời ơi các bạn ơi nhiều đồ quá nè ủa, ủa sao sao sáng quá vậy sao sáng quá vậy đại đèn pin thông minh ủa đèn pin hả pin đâu đèn pin đâu ủa đèn pin đâu ủa sao mở không lên ủa pin rồi từ từ đây, đây, đây, đây. Ây da, trời trời, té, Đây rồi, sáng rồi, sáng rồi Phong ơi, đâu rồi Ủa? Xuống đây, xuống đây, xuống đây Ủa, đèn pin hả? Cái đèn pin này hình như nó bị hư rồi, tôi mở không được Đâu, đâu, từ từ, tôi ra ngoài chỗ tối coi, tôi mở lại coi Ủa, ơi được rồi nè Sáng rồi, sáng rồi, sáng rồi, sáng rồi, sáng rồi Ôi trời các bạn ơi May mắn quá, bọn mình đã kiếm được đèn pin rồi Ok Sam ơi, tôi nghĩ rằng bây giờ kiếm được đèn pin nè Hay là bọn mình ở lại đây để cho mấy anh vào bộ đội mà anh bảo vệ bọn mình đi, được không? Trời ông bị điên à Ở đây mấy ông bộ rồi giữ được mấy lúc chứ Bây giờ mình phải tìm cách về làng Tìm cách về làng chứ không ở đây được đâu ừ, Cũng đúng ha Bọn mình tốt ừ. hơn là bọn mình nên tìm đường để quay trở về làng Hero Team Chứ bọn mình không nên ở lại đây Ở lại đây là bọn zombie bọn nó thế nào cũng tấn công thôi Làm phiền mấy anh bộ đội lắm Thôi rồi ok à, cảm ơn anh bộ đội đẹp trai nha để cảm ơn anh cái coi cảm ơn anh bộ đội đẹp trai mày thấy cái này là gì không súng không ơi bọn em uh, rất cảm ơn anh vì đã cứu bọn em bây giờ bọn em phải tìm đường để về lại làng hero team đây Bọn em không thể nào ở lại đây được Làm phiền mấy anh Ok Đi thôi Sam Trời ơi Bye bye Đi thôi Đi Bật bật đèn pin lên Bật đèn pin lên Ok bật đèn pin lên đèn pin sáng Trời Ok ơi, sáng, quá. sáng chừng Ủa Phía trước mặt chúng ta có gì nè Sam ơi Ủa Ủa gì vậy Ủa Một cái thành phố Wow Một thành phố Sam ơi Ủa Mà khoan Hình như là Hình như là trong thành phố này Vẫn còn có có có, có người sinh sống Ui kìa có một người đang đang trong đó kìa. Ui vô đây vô đây vô đây. Vô đây vô đây. Đây là làng ư. Wow, đây là một ngôi làng mấy bạn ơi trời trời trời hóa ra ở cái vùng đất này cũng có một chỗ có người sống mấy bạn ơi wow ok ok khoan từ để để mình mình đóng cửa lại trời mấy anh mấy anh mở cửa làm gì vậy lỡ zombie vô sao đóng cửa lại nè ok để coi coi đóng được không ôi đóng được nè đóng được nè đóng được nè ôi zombie kìa mấy anh ơi này hả mày chết mày chưa con mày thì zombie hả trời mấy anh đúng là mày giỏi quá trời luôn bắn zombie cái là zombie chết queo luôn <laughs> ok ok ơi sao ơi hình có cái thằng nhóc nào tóc màu vàng vàng à? sao giống anh anh anh anh mất dịch vậy hình như không phải ơi ô mấy bạn ơi hóa ra trong đây cũng có một ngôi làng có người sống nha ok để mình vô mình xem coi wow không những là một ngôi làng mà là còn một ngôi làng khá là bự các bạn ơi u uh, để mình mình vô cái này cái nhà gì đây để mình vô mình coi thử coi ờ uh, ồ oh, có một cô bé đang bán đồ nè để mình xem coi uh, cô ấy bán gì ta À cô ấy bán tiền À không phải không phải là bán tiền mà là đổi tiền mấy bạn ơi Chúng ta có thể đổi được tiền 10 tiền bằng cách là đào đá Hoặc là chúng ta sẽ đi gọi là chặt gỗ À chúng ta sẽ bán gỗ để bán đá cho cô cô này hả Ồ nhưng mà bây giờ bọn mình làm gì có gỗ Thôi Sam ơi tôi nghĩ rằng á, là bọn mình đành phải gọi là ra khỏi ngôi làng rồi thôi chứ ở trong đây người ta bắt là phải đóng tiền bằng gỗ đâu kìa bọn mình không có gỗ làm sao bọn mình sống trong đây được Ui, chắc phải đi thôi ông ơi ờ à, mà khoan khoan nào khoan nào sam ờ, ở, ở ừ. chỗ này nè người ta cho mình cái cây rìu nè à, tại sao bọn mình lại không sử dụng cây rìu này để bọn mình đi bọn mình đốn gỗ bọn mình đem đến đây bọn mình bán đúng không ừ, ờ ha một đúng rồi hay á. bọn mình đi chặt gỗ nè xong mình đem đây mình bán rồi xong chúng ta sẽ sống ở trong cái ngôi làng này đúng không Ồ, đúng rồi à. bây giờ nè đúng rồi, đúng rồi. bây giờ nữa bạn ơi mình nghĩ rằng là mình với sammy tạm thời phải sống ở trong ngôi làng này thôi bạn ơi sống tạm thời thôi để bọn mình còn tránh mặt những con zombie nếu như bọn mình kiểu gọi là mua được một cây súng hay là cái gì đó mạnh hơn thì bọn mình nghĩ rằng bọn mình sẽ có cơ hội quay trở về với làng hero team sammy thấy vậy được không hay hay hay được á được hay đúng không ờ từ khoan từ tôi nghĩ rằng là một ngôi làng mà có những anh bộ đội có những cây súng như vậy thì tôi nghĩ rằng ở trong đây chắc chắn cũng sẽ có tiệm bán súng đâu tôi coi coi có tiệm nào bán bán súng không ui nè nè bên đây nè bên đây nè u thấy chưa tôi nói là có thấy không này này này vô coi coi con nguyên hình cây súng ak phía trước nè để vô coi coi ngầu quá ui có nè có nè có một anh à, gọi là chỉ huy nè để coi coi anh bán súng gì ta u quá trời súng luôn nhưng mà cái này phải mua bằng tiền và ờ, muốn có tiền thì chúng ta phải đi đào gỗ thì mới mới có tiền sam ơi uhm. cuối cùng phải đi đào gỗ thôi vong ơi Thôi không sao, nói chung á thì cũng là thời đại của zombie mà bọn mình phải chịu thôi Đâu có ai cho mình ở đây miễn miễn phí được Tại vì lương lương thực nó có hạn mà Hay, Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng bây giờ mình với Sammy phải tạm thời sống trong ngôi làng này để tìm một cái thời gian nào đó thích hợp mua được vũ khí mua được à, súng thì bọn mình mới có thể gọi là tìm đường để quay trở về làng hero team được mấy bạn ơi hey, ok thôi nói chung là mình mong rằng bọn mình sẽ cố gắng để có thể hoàn thành được nhiệm vụ mấy bạn nhớ là hãy nhấn like nhấn share và nhớ nút subscribe ủng hộ cho kênh youtube của mình để cho mình có thêm động lực để thực hiện thử thách này nha hey, ok sam ơi thôi bây giờ à, trời cũng sáng rồi nè tôi nghĩ rằng là mấy con zombie chắc nó cũng biến mất hết rồi hay là bọn mình ra ngoài mình đi đào gỗ đi được không ok rồi ok ok rồi để mình mở cửa nha à, mấy anh bảo vệ ơi à, không mấy anh này mấy anh bộ đội trời mình nói nhầm rồi à mấy anh bộ đội ơi cho bọn em à, xin phép ra ngoài đào ít gỗ đem về nhà bán nha đó thì bọn em mới sống ở đây được chứ không thôi là không có gỗ là bọn em không có tiền đâu mà sống em từ sáng giờ chưa có gì đang sáng luôn à ok ra ngoài coi coi Uầy, chỗ này quá trời cây luôn sam ơi tha hồ mà đào gỗ luôn á ok ok ừ. à, à, à sam ơi hình như là tôi nói sai rồi sao á <laughs> vẫn còn zombie đây trời ơi ôi trời, bên đây cũng còn hả trời, trời, trời ơi zombie quá trời luôn bạn ơi à tụi mày tụi mày không được lại gần sammy ta sẽ bảo vệ cho sammy à, mày hả mày mày mày hả mày quýnh nó quýnh nó sao quýnh nó mày mày sợ mày chắc từ lớp 5 đến lớp 6 tôi còn không sợ à, nó chết rồi nè <laughs> ôi con biết thịt ơi sao ơi mình quấn nó chết xong nó rơi đấy cục thịt vậy nè sao cục thịt gì nhìn giống cục thịt thúi quá vậy đâu tôi ăn thử coi ôi ăn được nè ngon hả ngon ngon ngon thịt này ngon lắm sao ơi Ủa, trời <laughs> ăn được ăn được trời ơi các bạn ơi không ngờ bọn mình có thể ăn được thịt của zombie luôn bọn mình thật là ghê trời ơi là trời ok Thôi được rồi, bây giờ bọn mình phải thực hiện nhiệm vụ là đi chặt gỗ thôi Hài. Không biết lý do vì sao bọn mình lại bị kẹt ở trong đây nữa Bọn mình đang đi du lịch mà tại sao lại bị kẹt trong đây vậy ta Thật là khó hiểu Thôi rồi, bây giờ bọn mình phải đi đào gỗ đây Mình sẽ quay trở lại gặp mấy bạn sau nha Ý trời ơi bạn ơi, trong lúc bọn mình đang đào gỗ thì xuất hiện rất là nhiều zombie luôn Thế ơi, mày, mày, tao có vũ khí rồi Bây giờ tao không còn sợ mày nữa đâu Mày, mày, mày hả mày, chết mày đi Ok, lụm thịt mày ăn luôn <laughs> Trời ơi, thịt zombie rất là ngon luôn bạn ơi Ok, ơi nói chung là trong game mini world mà không biết sao thịt zombie ăn ngon ghê luôn các bạn <laughs> ok ok đào gỗ tí coi hey, còn đào gỗ đem về nhà nữa chứ bây giờ mình có vũ khí cho nên mình không sợ mà nó lại gần nữa mình quýnh mà nó luôn mày mày lại gần đấy mày Bruh. chết không mày rồi rồi xong hư mất tiêu rồi chết chết chết chết ok ok cầm cục gỗ quýnh luôn đập vô mặt mày nè mày không cầm cục gỗ quýnh mày luôn chứ mày tưởng tao sợ mày hả mày mày mày mày ôi trời mày hả mày chết thì con <laughs> ok ok để mình lại đây mình à, chế tạo cho mình à, thêm cây rìu nữa bạn ơi chế tạo nhiều, nhiều những cây rìu vô để mình còn à, đi chặt gỗ tiếp nữa chứ hay nói chung là cuộc sống sinh tồn ở bạn chúng ta phải cố gắng thôi ok đi rào tiếp thôi nào ui bên đây có cái bông hoa đẹp quá nè các bạn ơi ok hái đem về nhà luôn rồi <laughs> bao ơi trời trời ủa gì vậy gì ạ đi sa mạc nè tôi ờ, ờ. tôi ủa cái gì à không zombie xỉu luôn các bạn ơi trời ui zombie sa mạc Ui, ui trời không ngờ ở đây còn có cả zombie sa mạc nữa hả Ui, mày, mày, mày hả mày Ui, ơi Sam ơi, rìu, rìu, rìu, rìu, rìu, đâu, rìu, đâu, chém đó, chém đó Mày, mày, mày hả mày Mày, rồi. mày, mày zombie, à. zombie sa mạc hả mày Chết đi Ủa, nó rơi ra gì nè Nó rơi ra nó cái rơi cục, à, xương. cục xương nè ờ mình đâu có ăn xương được đâu trời <laughs> ok à... ai trời ơi bạn ơi trời cũng sắp tối rồi thôi sao ơi sao ơi tôi nghĩ rằng hôm nay đào như nhiêu nhiêu đây gỗ thôi tôi nghĩ bọn mình nên về nhà đi nguy hiểm lắm đằng sau lưng bà có thêm ừ. con nữa kìa thôi đi về ờ, nhà về nhà ghê quá à trời bạn ơi khổ ghê luôn á bọn mình không thể nào mà sống ở trong cái cái gọi là cái vùng đất mà có zombie thế này được thiệt luôn á biết vậy ở trong làng hero team cho rồi khỏi đi du lịch nữa đi cho rồi ai vô nhà vô nhà vô nhà đó bạn ơi, nói chung á, là cuộc sống ở đây rất là khó khăn luôn bạn ơi Hiện tại sáng giờ nha, mình cùng với Sa mà mình đi đào quá trời luôn mà mình mới được có 8 cục gỗ à Sao được mấy cục? Trời trời, tám cục thôi, tôi được hai ba cục luôn nè Ủa gì ghê quá vậy? Trời tôi được có 8 cục à, vậy làm sao mà đủ mua bánh mì ăn đây ừ, Tôi đói bụng quá mấy bạn ơi Trời ơi là trời, à có cục thịt zombie nè, trời quên mất <laughs> Ăn luôn à, mà vẫn còn đói <laughs> Sam ơi tôi đói bụng quá Giờ coi có gì ăn không Không tôi không có gì Tôi có cục xương nào ăn tạm không Trời, Tào lao bà nghĩ sao bà đưa tôi cục xương cho tôi ăn vậy bà tin tôi tôi gõ cái mà bà, bà đi luôn không Rồi là trời Thì bây giờ vô ăn quá ăn tạm cục xương đi Ai, trời, trời. Tôi phải đi vòng vòng để coi có gì ăn không mới được Tôi đói bụng quá chịu hết nổi rồi Ôi, Ủa lại là cái thằng nhóc ngày hôm qua nè Sao nó suốt ngày nó ở đây ta Ê Sam ơi tôi mới để ý nha Hình như là ở đây ở trong ngôi làng này nó cũng có mấy cây gỗ đó sam ơi này à. à. <laughs> Bà có đang nghĩ cái điều mà tôi đang nghĩ không? Tôi cũng đang nghĩ điều đang nghĩ á Đúng rồi Thay vì bây giờ mình đi ra bên ngoài á Thì tạm thời hôm nay tại sao bọn mình không chặt gỗ trong đây luôn cho rồi đúng không Hợp lý hợp okay, lý Ok ok thôi Đào ít gỗ hôm nay để kiếm ít tiền cũng được <laughs> Ok ok đào, đào, đào, đào. <laughs> Dạ dạ dạ em cảm ơn chị nha chị nha Trời ơi sao ơi coi nè trên <laughs> tay của mình đang cầm rất là nhiều tiền luôn mấy bạn ơi <laughs> Có tiền ăn Trời ơi. Vậy là bây giờ bọn mình đã có tiền để ăn cơm rồi mấy bạn ơi Đã không sao, đã không? Đã không? Đã, không cần ăn xương bây giờ ăn cơm được rồi Phong ơi rồi, bây giờ <laughs> bây giờ bọn mình sẽ không cần phải ăn xương của zombie hay bọn mình sẽ không cần phải ăn thịt zombie nữa mà bọn mình sẽ được ăn đồ ăn ở trong làng trời ơi đã nha ok bây giờ bọn mình sẽ đi vòng vòng đây có cái gì ăn nha ok ok ờ, ôi Hình như bên đây là đồ ăn nè Ồ oh, ok vô vô vô vô uhm. uh, <gasps> Bánh kem nè Sam ơi Wow Ê à, bậy bậy bậy bậy Làm gì Làm gì Hả? Gì? Bà có biết rằng đây là một cái ngôi làng đầy zombie cho nên đó là người ta thức ăn rất là quan trọng luôn. Bà không được ăn từ tiện như vậy, hiểu không? Mình phải dùng ờ. tiền của mình để mình mua hiểu không? Không được lấy trộm nghe à, chưa? ok ok ok. Ok. Ồ, dạ con chào bác, con đến đây để mua đồ ăn. À ok, để xem coi. <gasps> Wow, mình mua được rất nhiều đồ luôn bạn ơi Ê Sam ơi, ở đây là có à, bắp rang bơ nè Sô-cô-la nè, đó với cà rốt nè Bà muốn ăn gì nè Hả? Tôi muốn ăn bắp rang bơ đó, Ăn bắp rang bơ đúng không? Ok, mua cho bà một phần bắp rang bơ nè Còn tôi thì tôi sẽ ăn sô-cô-la Đấy, ok Rồi bà muốn uống gì đó không? Uống nước, uống nước, uống nước, uống nước Biết là nước nhưng mà uống nước gì trời ơi trời Ở đây có nước, nước táo nè Với nước bắp, bà uống nước nước bắp không? Nước nước táo đi nước táo thích ăn táo, táo luôn ok sam nước táo nè phong sẽ phong mua sẽ mua nước nước bắp nha các bạn nha ok nước bắp nước bắp đây nước bắp đây mình sẽ mua nước bắp nha à ok rồi, vậy là có đồ ăn rồi nè <laughs> Ok, ok Nè nè, bây giờ tôi sẽ chia nữa nha Bây giờ bọn mình còn 6 tiền lận Cho nên là bọn mình có thể dành dành để dành cho lần những lần sau Ok uh, Không nhận mua được một nữa nha Sam nha Mà còn mua được rất là nhiều luôn Wow, 5 ly luôn nè Ê, Sướng vậy ui hết chết đói rồi xịn vãi ok ok rồi rồi nè tôi cho sao một cái nè đấy cầm đi cầm đi nè nước nữa nè đó cầm đi rồi ok nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm ăn từ từ thôi cái chừng mắc ngạn á nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm trời ơi ngon quá bạn ơi uống miếng nước cái nè nhâm nhâm nhâm nhâm rồi xong rồi <laughs> ngon quá bao ơi tôi à, tôi được một trăm phần trăm thanh thức ăn luôn à bà bà được một trăm phần trăm không Tôi được 95 mà tôi 95 hả? <laughs> ok, tôi cho bà heo một thanh sô-cô-la nè Bây giờ mình có rất là nhiều tiền rồi cho nó ăn đi Đó, cho sô-cô-la nè, đấy Ok ừ. Hai, mấy bạn ơi Vậy là một ngày của mình và Sam ở trong vùng đất zombie như thế này là quá đủ rồi Bọn mình đã kiếm được tiền và đã mua được thức ăn rồi hey, Nếu như mấy bạn muốn xem hành trình của mình với Sam vượt qua vùng đất zombie này như thế nào nữa Thì các bạn nhớ là hãy bình luận lại cho mình biết Và đừng quên là hãy để cho video này đạt được 10.000 like nha các bạn Nếu video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ tiếp tục ra những video về zombie tiếp cho các bạn xem nha hey, Không biết rằng là mình với Sammy liệu có thoát ra khỏi được cái vùng đất này không đây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 bây giờ à, lên trên đây coi coi à, có chỗ nào ngủ không đi ngủ đỡ đi hôm nay mệt quá ai ừ. ủa trên đây có mỗi cái giường à trời ơi trời thôi rồi sao ở trong giường rồi đi phong nằm ở dưới sàn cũng được <laughs> ok ok ok đúng không thì không là con trai mà phong phải nhường cho con gái chứ đúng không ok rồi thôi bọn mình đi ngủ nha bạn tạm biệt các bạn nha ok bye bye, bye. mình đi ngủ đây ok chui đang ngủ nè hey. Thank you.